ca cao phong đã dạy bảo tòa cao phong đã dạy bảo tòa có cô đôi thượng gần xa tiếng đồn chốn kim môn ra vào tâu rộng đền bồng lai kỳ động thấm sơn tà long hữu hồ đua vờn ý, ý, bốn mùa âm dương ờ, tiết thảo tâm trí thành con cầu nào cầu bình an dâng lên đi mẫu đệ nhất tiên hiền thanh vân công chúa thượng thiên linh mẫu giang trần cung trung nghiêng cửu tiêu chính vị ở trên trời sửa trị nghi tư phương sáng như gương lòng người trong sáng như gương thần thông biên hóa sửa sang cõi đời loan thanh sắc cung chốn đồi nam nghe thành thời phố cát riêng một bầu gió mát đi thành bác cảnh xanh xanh địa linh nghi bác cảnh xanh xanh lâu tân hà xanh thị thành khung so tung đàn xuôi chim đành hành phượng ruổi loan ca loan thành gió hồi cung thành mẫu đệ tam thỉnh mời tiên thanh đệ tam xích lân long đường miền thoại cung có phen trai dầu xương dãi nguyệt ba thu tròn mong quyết thu không nhìn nàng non sông có phen nhìn nàng non sông ờ, âu sầu đến nỗi hình dung khó ờ, vàng a di đà phật rơi đỉnh chân nhang phần khởi sung thiên thượng đệ tử hiền thành nhiệt tài kim lô phong khoảnh khắc nhân hồn tự biến mang thập phương tích nhật ra dù biến đã tiêu tai chương nam mô hương cũng giảng bồ tát ba ha tát nam mô hương cũng giảng bồ tát ba ha tát nam mô hương cũng giảng bồ tát ba ha tát loan thanh sắc cung có lệnh chiến ban nê đức ông trần triều có lệnh truyền bát đê các quan tùy bộ cũng là chữ dinh Right. đại liêu quang hoàng thiên tích mình nam bang giang trần đời trước là bảo điền đình sau là thu chóc tà tinh phen đẩy uy ra trần thế biết tay sớm giấc lên tương lai văn sớm giấc lên đức ông tống đôi chết bị gió giặc khi cho nhi thức tràng sinh chứng phu chứng quỷ y khang ninh thọ trường khí cho giúp manh đối đường lại thêm một chứng cứ thường để đáng phi cho đôi chữ thái hòa hồn tình nhị an thất phách linh ta ma thể bình trang thiên chủ đắc trường sinh cấp cấp như luật linh bài sai thiên linh lịch sĩ bài sai bát vạn hùng minh cùng xuất thế thác định sinh trần thì tôn vương thành ra đời trần thì mở mang nam hải đức đề tam mê dòng dõi kim chi thành ra cung hoa hải đường tiên cô đệ nhất thủ mạc vương là đất đi châm anh hay sao hồi cung đi đại hoàng tấu vương của đôi tên gọi đại hoàng nhiều nơi cầu đào nhiều nơi phụng thờ thanh giá hồi cung tơ mơ trong da cửa suốt tờ mơ chiếc hoi tiên cô bé con lá từ đức vua phong anh ra cùng lại láng xa trông nghi bể đào lại láng xa trông thuyền thoi cậu bé cửa đông vừa về thành giác cùng tam quang chiếu bao la thế giới vầng nguyện soi trói rọi nam thiên đền thờ phong nguyện vô biên ý, ý, ý. dắt tiếng chuông thiền nhật khoan Trình niềm đan nhớ xưa tích cùi Chốn lạc châu Thủy tú sơn tinh Đồng cuồng Công chúa giáng sinh Ý, ý, trần thoáng nghĩ thoáng mùi hương hồng hào sạc nghe khắp kiếp na nhờ tình sao đầu ngân hàng ngọc bề nét đan thanh ai về cho gồm lo tương đức dung nghi thiên chúa trên ngàn lừng lấy hoa phép màu đã dây thần hoai sắc phong thượng đẳng tối linh phong thường đằng tối linh tà thần cung phục yêu tinh hàng đầu khắp đâu đâu nước danh đều biết chúa thường hàn lâm liệt thân cơ tù long bảo làm ta cơ ý, ý. điều định điều giữ phán cung nhân gian vì đồng tiền cung thuận nhà ý à. nặng ngần nặng ái vốn dòng sườn trang tính nghĩ tình măng trúc măng giang măng tre măng nửa cơm làm trà vàng tinh tình hãy xuống ngái đi đi đi ý à. cung xa khi phật hòa thân cận ngay chúa thiên trung trường ý à. à, à, à. sắc tốt tươi hiền hòa nên trên ngàn nấm quả nhiều hoa thiên chúa đốt đúc vào già sớm chiều gió mây nắng chiếu vai đen nón chiêng hài sao qua đèo sớm mai thơm mi thơm rau sắn củ mài ý à, à, à. nâng trời nhạc dạ. xèo vui hoa tươi muốn hoa muốn hoa đang đua nở chín ngàn họ ca vang trước về ngọc kim trang đào các vang lên khúc ca cải hoa giang giang giang người tiền nữ hôm nay về bàn đền đây giang giang giang người tiền nữ hôm nay về tới bàn đền đây lâu đẹp làm sao Hương tin tỏa sáng sáng soi bên lâu, Ôi đẹp làm sao càng bằng núi mây càng trời lung lò trời núi núi cao bằng núi mây ngắm trời lưng đỏ trôi hội vui về hội mua là vì đây trên sơn trang tối linh hai hoa rào chơi khắp nơi chim oanh điếu lô rộn ràng cất tiếng ca chào xuống chuông ban ra bốn vương ngôi hồng để năm tháng ngày phút giây bọc lòng tròn về để đấy cho nhiều ba cho dài nhất xác yêu bông lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa họ ra con tay nhà khỏi vùng ba mươi một một mười tư hôm rằm ba mươi mùng một ngày rằm mười tư chân người đã bước tới đâu gieo mâm nhật đón cầu bình hoa đẹp bị như sao đầu ngân hàng trăng rằm tháng tám như là sao mai đẹp bị như tố nữ trang đài ý à. tôi linh tà thần cung phục yêu tình hào đồng khắp đâu đâu đức danh đều biết chúa thường ngàn lấm liệt thần cơ tụ long bảo lạc tam cơ sông khắp đâu đâu nước xanh tin nương tự lý chiều quốc sự còn ghi xanh thơm nam bắc trung kỳ ý, ý, nước Việt Nam có ngàn đông lộ xứ Bắc Kỳ con núi Tây Thiên Thanh Sa cùng ai lên tới Bắc Giang yên thế hỏi thăm đền thì chú Nguyệt nơi nào Thanh Sa cao mãi quê nhà lâm thao cao mãi quê nhà chúa bà để ta thanh sơ cùng năm miếu rõ ràng năm phương năm miếu rõ ràng ngũ phương bản cảnh tiên nào bạch hoa thanh sơ cùng vâng nhật nguyệt đêm ngày soi tỏ cảnh thác bờ rực rỡ hồn thanh giá cung phục mạc đế đình tôn ông vâng lệnh đế đình giao nghi sát quỷ trừ tinh quan lớn chóc tà thanh giá hồi hoàng đế tinh quân thỉnh mời hoàng đế quân hiểu ông đề nhị thiên đình từ giang sinh thanh gió cùng trịnh giang tân ni doanh ngân lai lam áng vầng hồng soi dạng nam bình. nhiên bảo long nhan tây khắc thường định vốn dòng đạp chuông thủy cung dòng nhạc khai quang tóc kỳ dùng quang minh chứng từ trung ca tích tăng quốc giảng kỳ phục hòa thân vận thanh chúa thiên trung vương ta sướng văn đê là tin tạo dâng lên cho tới ngôi cao cựu trùng dâng về thủy ti lòng cung vua cha xét hỏi các tòa các quan dấu này ở dưới trần gian tam thai sinh ngã lai tam thai dưỡng ngã lai tam thai hộ ngã lai nhất an tâm hồn định nhị an thất phách linh tam ma thể bánh trang thiên chủ đắc trường sinh cấp cấp như luật định xa kinh bài ngựa cảnh bùng lại ngựa cảnh bồng lại câu thơ thần phú đọc khoan thàng hiến diệu thánh cờ tiên dòng giả. phê khai chiến hương hà bút phê khai cảm phiền chư tướng đáo lai hộ trì tả sai binh bộ binh tùy hữu sai binh tùy ra đi âm bầm hoàng kỳ trấn sư trấn tâm sai chấn trung tâm hoàng kỳ sai chấn trung tâm thanh kỳ đem chấn phương đông coi ngoài nam phương kỳ đó dựng trời đề nam tiên tào sứ văn đề nam tiên tào dâng lên cho tới ngôi cao cửu trùng dâng về tuổi tý long cung Thanh hà hiến mở trường sinh hiến mở trường sinh bày ban ban khắp hết thủy đình sân đan quê tiêu thiều nhạc vũ tam thiên chủ thập bát đi hải bốn đền lạnh giang cạn khôn uy con lớn đừng đầy vang đừng tứ hải thanh sao cung ban phong sắc rồng cho trói ban phong quyền quan đệ tứ uy hùng dậy vàng thanh giang chính quan quê nhà phủ ninh giang chính quan quê nhà danh lam cổ tích một tòa ngôi cao cổ kim lừng lấy nghi khắp mi mọi biển đã dậy nghi thần cư muôn dân đông đó cũng thờ ninh ra thiết lập mi để thờ lưng tuần trang đài vua ban đi chấp mà chính quản cai trong triều đình minh ngang lại tam tai dừng ngang lại tam tai hộ ngang lại nhất an tâm hồn định ý an thất phách linh tam ban thể bánh trang tin chủ đắc trường sinh cấp cấp như luật linh văn sớ dâng lên thương lai văn sớ dâng lên quan lớn về tàu đôi chép biên gió giảng phi cho nhị từ trang sinh chữ phu chữ thủy khang nĩnh thọ trường phi cho dũng mạnh đôi đường lại thêm bốn chữ cương thượng để đàn phi cho đôi chữ thái hòa tam thai sinh ngã lai tam thai dưỡng ngã lai tam thai hữu ngã lai nhất an tâm hồn định nhị an thất phách linh tam ma thể mệnh trang tin chủ đắc trường sinh cấp cấp như luật linh xây thành khắp miền duyên hai sông tranh nước cử long amor. Hum. si Chí tài danh tuyệt 总在。 sanh lòng đào bách chiến tung hoành điệt thượng quan tuần trăng sắc ban phong kim chi tam giới hay chóc tà sát quỷ trừ tình thanh gia đền rồng hôm mai cho ba vui vẻ đền rồng ngày chơi phủ tía lầu hồng vào ra thanh sa hồi cung bắc giang ờ, về ngã chín tư ờ, lục cung hiển thanh có bốn chữ để châu bên kia bản thí làng sơn bên này đến châu lục khói hương ngạt ngào ngôi đền đi thờ trên đỉnh non cao y y, a à. nơi bạn làng tìm ra mới thấy mình và mối sông đi ra tính tình măng trúc măng ra măng tre măng nửa cơm nam trà vàng tính tình hãy súng ngay đi đi ý à. diệu quang minh chức từ chúng nga tích tăng cùng xa tiêu phục hòa thân và thánh chúa tiên trung vương thi à, à, à. hôm nay tin lễ sơn trang kính tôi núi bạc bạc tình dân lam cao lốc lưng bốc xăm ba cái giò ném đủ bụi khi chùa mặn thái hòa hồi nghi à, à, à. sóng đăng ai thấp thoáng bên lầu một màu xuống sắc tối dườm già lên trên ngàn múa đăng hái hoa châu linh à múa đăng hái hoa cụp vào là đất xuề ra là trời cụp vào là đất xuề soi cho chim làm tổ tìm được mà địch lánh thân đôi tay tiên đốt ngọn đúc thân soi đường lục đào trầm luận biết bao nhiêu loài đùng đêm đêm đùng đêm đốt đùng lên đùng đùng đêm đốt đốt lên đồi nghĩ nghĩ à để đường con có đông thì là đồng xa bóng quỳ thì mời chỗ chắc sáng anh linh ngày hôm nay có quý dầu trình ý à, à, à. vì đây mua ca trên xuân trang tối linh hai hoa rào chơi khắp nơi chim oanh líu lo rộn ràng cất tiếng ca vang gạt xây dựng rêu rắt lững lờ cùng tiếng đàn câu hát ngân nga khúc ca thành bình cười duyên dáng nếp nắng dịu dàng hình dung dáng tiên bàn đèn vui đón chúa tiên đi về đây điều sớm chiều ca vang, tay khơi bề bát dựng vào bán cho trăm họ giàu sang đời đời bán cho các thế đời đời được giàu sang thương ai bán lòng tiếp tài cho muôn gió gần lộc xa thứ nhất sầu ban lộc hoa thứ gì tươi lộc cỏ thứ ba ban lộc kiều bóng sắc nàng tìm nữ hôm nay về bà miền tây bóng sắc đàn tỷ nữ hôm nay về về tới bà đến đón thương nghi ai tiếp lộc ban tài ban danh ban diện những người hữu duyên hôm nay loan giá bạn đền điều đành điều dư phán truyền nhân gian thương nghi ai tài lộc chầu ban ý à. non man đường cá hát véo von suối sâu từng chảy về đô đồi núi bao xa xưa của răng bờ thương thanh đồng châu loan giá về đây trên ngàn gió vẫn rung cây vang vang câu hát từ sơn lâm về đây vang vang câu hát từ sơn lâm về đây chân người đã bước tới đâu gieo mầm nhật như núi cầu vị hoa đẹp như sao đầu ngâm trăng rằm tháng tám như là sao mai đẹp như tố nữ trang cài ý à. làm tôi trên thuận lòng trời dưới thuận lòng dân hội đồng bơ phủ nghiêm quân ý à, à, à. xuân cầu lộc thu đông nghi cầu tài ơn đi trên giáng phúc trừ tài ý à. tháng chín nam bang khâu đầu khắp mi hòa hiếu lũ các châu ý à. khắp hòa hiếu lũ các châu sốt lâm máng thủ quy đầu làm tôi để chơi bích đồng thành trời ý à sẽ bóng cho đông đông sang bóng địch buồn phần thành cao châu sang khăn sẽ bóng cho đồng ý à. thanh sắc hồi cung hồi đã tan rồi chia tay thôi cầu ơi ngồi trên ngôi cao cầu thương thương anh Đến hẹn lại lên cầu ơi đừng quên nhé Chúng con mong chờ cậu hoàng lại về đây Chúng con mong chờ cậu lại sớm về đây Cậu nỡ đủ cười chia tay người trần gian Hẹn đến vần sau cậu bé tôi lại về Hẹn đến vần sau cậu ơi đừng quên nhé chúng con mong chờ cầu hoàng sớm về đây